cho thuê mặt bằng kinh doanh, căn gốc ba mặt tiền khu cư xá ngân hàng quận 7. Phường Tân Thuận Tây. Cách Lâm Văn Bình 50 m. Diện tích tổng 1.200 m vuông, nở hậu. Có thể cho thuê một phần, 500, 700 m vuông hoặc thuê toàn bộ diện tích, tùy theo nhu cầu, mặt bằng có vị trí đẹp, vỉa hè rộng rãi, đường thông với Trần Xuân Soạn, Lâm Văn Bền. Là khu kinh doanh ăn uống sầm uất. Rất thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề như Coffee Gara xe Quán ăn Cầu lông Văn phòng Kho chứa hàng, giá thuê 180 triệu một tháng Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý anh chị cô bác đã xem video này.